Vâng, xin chào tất cả các bác Và video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Sản phẩm độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em Đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu tam sắc Đây, bác nào mà đã chơi rồi các bác cũng đã biết là tại sao lại gọi nó là tam sắc rồi Đúng không ạ? Bởi vì mặt ba của nó là dấu sắc Các bác nhá Ở đây em làm dấu sắc để em cho các bác thấy là em không bo xuống mặt từ hột trợ xuống đây đây là mặt ba dấu sắc này muốn biết sắc hay huyền các chỉ cần để mặt nhất ngửa lên đó là mình đã thấy màu dấu sắc còn đây là hột trợ này các bác này hột trợ mặt nhất ngửa lên này thì mặt ba nó là dấu huyền đây nhá các bác nhá đó được chưa ạ đây là bộ hột tam sắc hoàn toàn không tang tích và các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài số xỉu hoặc lắc bộ hột theo ý muốn của mình các bác nhá và đây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 xỉu này tài này xỉu này tài này được chưa ạ bây giờ em lắc giữ này bây giờ nó đang ở tài em sẽ lắc xuống xỉu sau đó em giữ xỉu xỉu nha bây giờ em giữ xỉu một vài chén này một xỉu hai xỉu ba xỉu bão luôn này bão tam này đó bốn xỉu đây chén này em hơi không đều lực tay nó đã lên tài lắc giữ tài hay giữ xỉu thì nó đều như nhau hết các anh nhá vậy nên bác nào mà muốn biết được cái cách để mình có thể điều khiển cái bộ hột này đi theo ý muốn các bác cứ liên hệ với em và với cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó dành riêng cho bác tay cái khi đi chơi tại các đấu trường C1 và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau